nhiều Trời mười năm như một bức họa cũng may là trời đỡ sáng hơn Thứ mà ta học được nhiều nhất là cách xin lỗi và lời cảm ơn Mặt trời là cái bếp lớn, còn tia nắng là than hồng Mỗi ngày mà ta thức dậy, ta chỉ mong được an lòng Bạn hôm là giải lụa, còn màn đêm là tấm chăn Mỗi đêm ta ngồi ta viết, ta chỉ mong không bị cấm ngăn Những ngày trên con đường vắng từ những mình không cần tan ga Lắng nghe cuộc đời như lá, lá rơi như như trần đăng khoa Thật là giúp kích thích cho cuộc đời thêm phần thăng hoa Âm nhạc là cô gái đẹp, ta và nhạc có lần trăng hoa Cuộc đời này có được mấy lần mười năm out. sau lão lập trời lại mọi thứ ngày càng phát triển sao chúng ta càng bị bất an anh sống giữa lòng thành phố nhưng ta sẽ vẫn rap tiếp cho bản thân ta trước khi mà